À, xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với trận chung kết hạng cân 51 kg nam giải uh, vô địch vô Việt Nam tỉnh Bình Dương năm 2019. trận chung kết 51kg nam giải Bobby Nam tỉnh Bình Dương năm 2019 được bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, giải vô địch của Việt Nam tỉnh Bình Dương năm 2019 được tổ chức từ ngày 27 tới ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương, thành phố mới Bình Dương. mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết hạng cân 51 kg nam Senhor,

nhưng mà đến từ hôm nay không có quả kết quả trận đấu ở vị số